về phép dài hình và hai hình bằng nhau. Đó. Thì ờ, các em chú ý, vấn này chúng ta ghi lý thuyết nhé. Phép dài hình đó là một phép biến hình mà bảo toàn khoảng cách giữa hai điểm bất kỳ. Thì cứ có một phép biến hình nào biến cái điểm M thành M phẩy, điểm N trở thành điểm N phẩy mà bảo toàn khoảng cách giữa hai điểm MN thì bằng M phẩy N phẩy thì đây được gọi là phép dài hình nhé. Thầy nhắc lại cái này cho em này. Nếu phép biến hình biến điểm M thành điểm M phẩy thì có nghĩa là M phẩy là ảnh của M qua phép biến hình F. Đó. M phẩy là ảnh của M qua phép biến hình F. N phẩy là ảnh của N qua phép biến hình F. Đó. Thì khoảng cách giữa hai cái điểm này bờ toàn nhé khoảng cách này có nghĩa là độ dài MN đó bằng độ dài M phẩy N phẩy đấy nếu như độ dài hai điểm gốc bằng độ dài hai điểm ảnh thì bảo toàn khoảng cách thì cái phép này được gọi là phép rời hình. Đó. Em chú ý cái này nhá. À, thứ hai đó là chúng ta có một cái nhận xét như này. Các phép biến hình chúng ta được học nào? Đó là các phép tịnh tiến, à, phép đối xứng trục, phép đối xứng tâm và phép quay chúng ta học các phép này đều là các phép rời hình. Vì các phép này nó đều bảo toàn khoảng cách ra điểm bất kỳ và chú ý là nếu như ta thực hiện liên tiếp các phép dây hình thì cũng thu được một phép dây hình đó ví dụ ảnh của điểm M qua phép tịnh tiến sau đó ta lại quay một góc 90 độ chẳng hạn đúng không nào Đấy, có tâm ô ví dụ như thế thì kết quả thu được thì nó cũng là một phép dây hình nhé tổ hợp của các phép dây hình thì cũng là một phép dây hình đó, được chưa đây là hai cái nhận xét rất quan trọng các bạn cần chú ý à, tiếp theo chúng ta sang mục số 2 gọi là các tính chất của phép địa hình thì phép địa hình có một số tính chất như này các em cần chú ý và các em đã được học qua các bài rồi thì thầy nhắc lại cái phần này nó tổng hợp các kiến thức của của các phép bốn phép về chúng ta vừa học nhé thứ nhất là phép địa hình là biến 3 điểm thẳng hàng thành 3 điểm thẳng hàng và quan trọng là bảo toàn khoảng cách giữa các ba điểm đó nhé các khoảng, khoảng cách giữa ba điểm đều được bảo toàn cái thứ hai phép địa hình sẽ biến một đường thẳng thành một đường thẳng biến tia thành tia biến đoạn thẳng thành đoạn thẳng bằng nó. Tiếp tục phép dây hình biến tam giác thành tam giác bằng nó. Biến một góc thành một góc cũng bằng góc đã cho. À, thứ tư đó là phép uh, dây hình của chúng ta đấy biến đường tròn thành một đường tròn có cùng bán kính. Anh em đều biết đúng không là các phép uh, chúng ta học rồi phép định tiến, phép với xung trục đường tâm hoặc phép quay thì đều biến đường tròn thành một đường tròn có cùng bán kính. Đấy, thì đây là các tính chất cơ bản của phép giới hình. À, chúng ta chuyển